các bạn đã quay trở lại với channel của mình thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn về vấn đề à, tiền bạc các bạn những cái tháng qua ngoài việc chống covid thì những cái chuyện lùm xùm ở trên mạng đều là xuất phát từ tiền bạc thì à, như lời Chúa đã có nói ở trong Timothy thứ nhất à, Timothy thứ nhất và đoạn thứ sáu câu số 10 đã có nói là vì cái niềm ham muốn tiền bạc là cội rễ của mọi điều xấu xa và một số người vì ham tiền mà đã rời xa đức tin và tự đâm mình vào nhiều cái nỗi đau à, thì cái lời Chúa đã nói cách đây hơn 2.000 năm và bây giờ vẫn còn đúng các bạn tất cả mọi coi như là nguồn gốc của những cái tội ác những cái điều xấu đều xuất phát từ những cái lợi ích và những cái tiền bạc và những cái người đó là cũng tự gieo gắt gối cho mình luôn là khi mà họ đã họ họ vì cái cái cái lòng ham muốn đó họ tự làm hại mình đó cho nên là trong vấn đề tiền bạc chúng ta phải hết sức là rõ ràng hết sức là sòng phẳng đặc biệt là những cái người nào mà càng thân càng quen thì càng nên sòng phẳng càng nên rõ ràng chứ không có nên mập mờ à, thì nó sẽ rất là khó à, ví dụ như à, người thân của mình mượn tiền á à, cũng vậy thì mình cũng không dám đòi đòi thì sợ thì sợ người ta buồn người ta à, nếu mà người dân nước lã ở đâu xa là mình đòi thậm chí là chửi bới để mà đòi còn ví dụ như người quen bạn thân người thân họ hàng rồi đó thì cái chuyện đó rất là khó à, cho nên là mình phải sòng phẳng ngay từ đầu ngay từ đầu là mình phải sòng phẳng phải rõ ràng phải minh bạch phải làm tất cả mọi thứ rõ ràng nhất là những vấn đề liên quan tới tiền ví dụ như các bạn nhờ người thân đến làm giùm các bạn rồi bạn gửi tiền cà phê à, nói gì thì nó hơi khó lắm nói bao nhiêu mấy trăm bấy nhiêu là xong là trả bụp đó, chứ đừng nói cà phê cà phê xong cái người ta cũng làm mầm mầm mầm mầm sau đó các bạn đưa ra cái số cái người ta cảm thấy không không hài lòng người ta cũng không dám nói bạn cũng ờ, cũng không biết gì và tất cả hai bên đều âm âm coi như là là là nóng trong người à, không thể nói ra thì sau nhiều lần như vậy tích tụ nó sẽ bộc phát à, cho nó sẽ bộc phát ngay cho nên là sản phẩm ngay từ đầu luôn hay là đi ăn đi uống cũng vậy nó hùng hạp nơi chung vô bao nhiêu bao nhiêu mỗi người bao nhiêu rõ ràng có người nào mạnh miệng đứng ra nói ừ bao nhiêu bao nhiêu chứ đừng bữa nay tôi bao ngày mai anh bao ngày hôm nay tôi bao anh một triệu ngày mai anh bao tôi 700 là cũng có vấn đề nữa các bạn chứ không phải đơn giản đâu cho nên là nhất là vấn đề tiền bạc đừng để hay là lợi ích này càng nọ kia đó đừng có à, để nó gọi là là mập mờ phải để cho nó thật sự là minh bạch rõ ràng ngay từ đầu ừ, ví dụ như à, anh đi hát bao nhiêu anh có đi hay không bây giờ tiền này à, à, là dễ giữ lại để đóng tiền học đóng tiền trường đóng tiền mua gì đó thì, thì ok thì người ta đồng ý thì mình ok còn nếu người đó không có khả năng quyết định thì ba mẹ của người đó sẽ quyết định thai thì nó sẽ rất là rõ ràng còn không có biết gì hết thì người ta cũng không biết là mình làm được bao nhiêu tiền hay là như thế nào rồi uh, ấm ức trong lòng và dẫn đến là uh, gói là gói gói cái công chuyện ra đó gói cái công chuyện ra ừ. thì uh, bất kể vấn đề gì cũng vậy nhất là vấn đề liên quan tới tiền thì chúng ta phải hết sức cẩn thận uh, rõ ràng minh bạch giống như đi làm lương cái gì đó. lương bao nhiêu là bao nhiêu có số là hoàn tiền là những con số thì nó phải là những con số rất là rõ ràng chứ không phải là mập mờ lũng lũng củng vậy ví dụ như các bạn làm kinh doanh cũng vậy các bạn đi báo giá nói ừ, khoảng ờ, khoảng bao nhiêu khoảng 300 khoảng 200 khoảng 500 gì đó đâu được các bạn không có khoảng chính xác có cái con số đó chứ không có khoảng khoảng khoảng khoảng là như thế nào nó có lắm nó sẽ dễ nó sẽ dễ đôi khi những cái chuyện đó nó nhỏ nhưng mà nó sẽ dễ mít bích lòng nó sẽ dễ ảnh hưởng tới uh, cái cái mối quan hệ cho nên là à, nó các bạn ờ, cũng đừng, đừng gì quá ham mê tiền bạc à, thì một cái điều nữa mình muốn chia sẻ với các bạn đó là về vấn đề um, ăn chặn tham nhũng hay là à, làm chuyện ác đó để mà lấy tiền đó thì à, nó không phải à, là từ cái mà không phải là cái người mà, mà ví dụ như ăn chặn tham ô tham nhũng à, bòn gút à, là những người đó họ họ họ có nhiều tiền rồi mà họ không làm các bạn họ có tiền họ vẫn làm là bởi vì cái nguyên nhân như thế nào là bởi vì nó quá dễ thực hiện các bạn nó quá dễ thực hiện cho nên người ta làm chứ không phải là ừ người ta có 100 tỷ rồi bây giờ một tỷ người ta không ăn no không phải nha các bạn người ta có 100 tỷ 1 tỷ hay nấy mấy trăm triệu người ta cũng vẫn ăn nếu như nó quá dễ để thực hiện còn nếu như nó khó khăn để thực hiện thì ta sẽ, sẽ, sẽ suy nghĩ lại à, coi là coi, thôi bỏ đi không làm chẳng hạn vậy còn nếu như các bạn có 1 tỷ nhưng mà các bạn tham ô tham nhũng hoặc là ăn chặn à, 10 tỷ thì lúc đó các bạn sẽ suy nghĩ ra những cái biện pháp để ăn chặn à, thì các bạn sẽ suy nghĩ nếu mà càng có lòng tham nha thì bạn sẽ suy nghĩ còn trường hợp ngược lại là các bạn đã giao rồi nhưng mà các bạn vẫn ăn chặn những số tiền nhỏ hơn cái số tài khoản cái số số tài sản mà bạn có là do cái hành vi là do cái cái việc mà à, thực hiện đó đó nó rất là dễ thực hiện ví dụ như ừ đưa tôi ký cái đi không ai kiểm soát cái hết là tôi ký luôn đó ừ, rất là dễ là cái gì đó nó rất là dễ để người ta làm thì người ta sẽ thấy dễ quá thôi dễ quá tôi làm luôn đó chứ không phải là à, tôi có nhiều tiền rồi tôi không là tôi không tôi không bao giờ ăn chặn tôi không bao giờ tham ô tôi không bao giờ gì đó thật sự là như vậy bởi vì khi bởi vì những cái người nào mà bị phát hiện á người ta cũng rất là bất ngờ tại sao mà người đó rất là giàu rồi nhưng mà tại sao người ta lại làm những cái chuyện như vậy là bởi vì cái chuyện đó nó rất dễ đối với người ta nó rất dễ chứ không phải khó nếu mà khó ví dụ như các bạn làm một chuyện gì đó mà có người này giám sát người kia giám sát người nọ giám sát thì các bạn sẽ rất là e dè để mà làm nhưng mà cái có những cái chuyện các bạn không ai giám sát các bạn và các bạn tự quyền quyết định luôn quyết định mạnh luôn quyết định lớn luôn thì các bạn quyết cái là xong luôn cho nên là các bạn sẽ cảm thấy nó rất là dễ cho nên các bạn đã làm đó cho nên là những người đó đã làm bởi vì là cái cái, cái chuyện đó nó rất là dễ để thực hiện chứ không phải là khó nếu mà khó thì người ta sẽ nghĩ ờ thôi số tiền này nhỏ quá tao không không không không làm đâu khó quá chẳng hạn gì còn nếu mà số tiền đó thật sự rất là lớn hơn tài sản của họ thì họ lúc đó họ sẽ khó mặc dù khó nhưng mà họ sẽ nghĩ cách bài binh bố trận sau đó để làm ừ. thì ờ, nó sẽ có ờ, những cái trường hợp như vậy chứ ờ, đôi khi có những người nói ừ tôi có người đó sao có nhiều tiền rồi bây giờ lại lại dướng vô những cái phản ít tiền này để mà bị bị bị phát hiện rồi lại là sụp đổ cả sự nghiệp chẳng hạn là không phải là họ họ họ họ, họ tham những cái đồng tiền nhỏ nhưng mà do cái việc thực hiện để mà lấy cái số tiền đó về nó rất là đơn giản nó quá dễ đi cho nên người ta làm và cũng xui là bị thôi đó chứ không phải là à, tài sản các bạn có bao nhiêu hay là bao nhiêu ừ, các hiểu gì à, cho nên là tùy vào cái câu chuyện mà người ta thực hiện đó cảm thấy nó rất là dễ thì người ta làm còn không dễ thì người ta có thể suy nghĩ à, người ta bỏ ừ, thì chỉ đơn giản là như vậy thôi mình chỉ có muốn nói với các bạn là à, tiền bạc là nguồn gốc của mọi lời điều xấu xa nghe các bạn các bạn sẽ không kiểm soát cái cái cái cái cái cái, um, cái lòng ham muốn tình bạc tiền bạc đó sẽ là nguồn gốc của mọi điều xấu xa ham muốn ở đây là ham mê đam mê rất là mãnh liệt đó các bạn bất chấp đó à, cho nên đó là cái lời nói của Chúa đã cách đây rất là nhiều năm rồi rất là à, à, hàng ngàn năm hơn hai ngàn năm thì à, nó vẫn còn hiện nghiệm đến đúng tới bây giờ và những cái người mà có cái sự đam mê đó người ghen mình không biết gì diễn tả như thế nào có nghĩa là sự ham muốn đi từ ham muốn nó sẽ hay hơn ham muốn cái điều đó thì tự gieo cho mình tự lâm mình vào những cái cái cái nỗi đau những phiền phức giống như các bạn thấy không việc từ thiện đó, các bạn làm à, một mình không có người kiểm soát thì cái lòng tham nó sẽ nảy sinh và các bạn không không có không có minh bạch ngay từ đầu thì các bạn tự đem cái nỗi cái cái nỗi nỗi đau nỗi khổ vô trong người chứ không có không có ai tự không ai làm các bạn cả đó, không có ai làm các bạn tự các bạn đâm vào người ừ, đó còn ờ, chuyện của hồ văn cường với phi nhung cũng vậy ngay từ đầu không có rõ ràng về tiền bạc minh bạch người ta mặc dù người ta à, không biết gì người ta gọi là dân quê nhưng mà người ta vẫn vẫn phải biết cái điều đó là điều cơ bản mà mình ai cũng cũng phải biết đó ai cũng phải ờ, ờ, cũng phải phải cần phải biết đó. ví dụ như đi làm là lương bao nhiêu bao nhiêu à, có thể là không lương á không lương thì cũng phải nói là ừ thôi bây giờ cái này là không có lương nha cái này là từ thiện chẳng hạn không lương được thì đi không được thì thôi chẳng hạn vậy thì nó sẽ rất là dễ nó sẽ rất là dễ ừ, trong quan hệ bạn bè người thân cũng vậy đó các bạn tiền bạc cũng vậy ừ mượn thì ngày nào trả mượn bao nhiêu có lãi hay là không có lãi nói luôn à, là như thế nào rất là rõ ràng để nó dễ chứ còn cứ cứ mặt mà ừ, ừ thôi mượn lấy đi thôi ừ chị đi rồi là xong là không có được hoặc đặc biệt tiền là phải là con số thì chúng ta phải xử lý bằng cái con số chính xác chứ không có nói phản phản bao nhiêu bao nhiêu được không có hay thì yeah thì mình chỉ có chia sẻ bấy nhiêu đó thôi nếu các bạn cảm thấy hay thì các bạn cho mình một tim và chia sẻ xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn